Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả em ơi Và ở video lần này tiếp tục Khải sẽ ăn Evan cho con thiếu lâm em ơi Và đây là Evan uh, ờ, Giáng sinh ăn lành nha mọi người Và anh em cùng uh, xem có thể xem uh, cái event này ở trên uh, trang chủ đó là công thành chiến xưa.net nha anh em uh, Anh em nào muốn xem những nào anh em lên đó xem dùm Khải nha uh, Mấy chủ Phật Sơn ký Sử uh, Evan Giáng sinh ăn lành nha anh em Và anh em có xem những video trước của Khải thì Khải cũng đã thống kê ra Evan nó có gồm những gì anh em có thể xem ở những video trước dùng Khải nha ở cái ạc uh, à, anh Evan ở ạc công lôn nha nam và giờ thì Khải sẽ tiếp tục anh Evan ở ạc thiếu lâm nha nam anh em đang xem thì cho không làm hồ chơi nha anh em ơi rồi bây giờ thì nước này mà à nước anh em đang xem cho khá làm ủng hộ nha anh em ơi hiện tại khá khả năng nghe mình sâu như nam anh em mình sâu như nam được một lần bài boss cho cái mùa này anh em lần bài boss săn hiếm quá nè mày một mạch nạ hai mánh năm một trăm cá thì gì đây? ba bình thiên thôn lộ, bốn thiên thôn lộ, một lần bài boss hết rồi. Tiếp tục. Vì anh mình này được gì đây? Anh này chắc ức úp lên hai mình à, cả xu và cả vạn này chắc cũng tầm uh, gần 98 cấp giống như con nghe mì lúc trước rồi nè một bình phúc quá tiểu đại thiên thổ lộ đa số thiên thổ lộ là nhiều nha rồi hơn 200 cái rồi hơn 200 cái rồi mặt thẳng là màn rồi hơn đồng rồi một tinh hồng anh không được 350 xu Let's go, let's go, let's go Một thị tinh một thị tinh, hai thị tinh, ba thị tinh rồi Bánh kỹ năng tiềm năng đâu, ông già Noel đâu <clears throat> Gần 400 cái rồi, gần 400 cái rồi Khải định like cho anh em xem mà hiện tại ờ, trong thời gian buổi trưa này là Khải không có like được em Nên thôi anh phải làm video lại cho anh em xem cũng được một bình quất tiểu đài nữa tiền thấu lộ ôi gần đây chung cái rồi em hà gần đây chung cái này mùa này nó ra nó ra cá nhân với băng hội nhiều gơ luôn nè thiên thấu lộ ôi giờ thiên sơn rồi đúng năm trăm cái luôn Đúng 500 cái luôn đúng còn cái nhiệt rồi anh em ơi Mảnh ngựa không thấy luôn Không thấy một mảnh ngựa luôn Một tinh hồng Một hống minh thạch 500 xu Một mặt nạ Rồi xong Đầu ạc này còn cái nhiệt không anh em ơi Ạc này mới ba thì tinh một tinh hồng thôi Đầu ốp cấp Rồi này cái to rồi Đầu xanh Cái này phi tốc Tiên thổ lộ hai viên tinh hồng hai viên tinh hồng ba cục thủy tinh một viên tinh hồng nữa ba viên tinh hồng một uh, quế tử đại trời ơi bánh người này nọ đâu bánh kia đang tìm đang đâu anh em? bánh kia đang tìm đang đâu sao việc này nhỏ vậy Đồ anh không ra là mua tống tiền thốn luôn á nam, Lại Thiên Sơn Lại Mực Nạ Trời ơi này anh đen vậy Chắc là chắc là này to này Này to này Này to này không có gì luôn em ơi 180 cái cuối cùng Thôi thôi thôi chết chết chết chết chết tiếp tục tiếp tục ờ oh, một tiềm năng đủ xanh kỹ năng đâu kỹ năng nó cao tiền hơn em một tiềm năng thôi em ơi đủ một tiềm năng một bánh tiềm năng kỹ năng này nọ đâu đồ này đen quá cho rồi cho rồi này lỗ quá em ơi rồi này những lỗ sức mạnh rồi một mảnh ngựa xong mảnh ngựa một trời chứ dạ một chết chết toàn này to này đằng này to sức mạnh rồi em ơi không có những kỹ năng tìm năng luôn rồi xong ôi xong này nhỏ vãi lên này đúng một tiềm năng vãi cả trướng rồi xong rồi khải dịch qua này cờ lon cái này bỏ bỏ bất rác cái toàn toàn toàn mà được gì đây à, Trời ơi toàn tiền thua lỗ không Chết chết chết Toàn tiền thua lỗ không anh em ơi Rồi nhìn vô thấy lỗ sắp mặt rồi em ơi Thằng này lỗ sắp mặt rồi Này không có gì luôn rồi, bốn bình của tiểu đại nè bốn bình thôi là được 800 xu bốn bình rồi còn lại đa số tiền thua lộ trời ơi tiền thua lộ nhóc luôn một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mười một mười à, mười một cái này chị cũng khai cấu 12 13 14 15 16 17 Trời ơi 18 mình tiếng thổ lộ vãi cảnh rồi Toàn tiếng thổ lộ không Ôi dô Nhỏ dữ Nhỏ nhỏ nhỏ này to rồi em ơi Này lộ số mạng này Ui Ok cô ấy cuối cùng cô không được Full rương Khải dọn rương đã Rồi khui em ơi Ồ oh, như đây Một cái uh, sinh lực 200 À. một con sinh lực 200 của thiếu con này rồi một con xuất thố à, ờ, xuất thố 15 ngày thố nó được 500 xu mặt nạ rồi mấy mấy yeah. Trời ơi, 300 triệu em anh mua sao được 300 triệu có gì hết Nhỏ thế này em quá đen em mày Không có gì luôn Rồi cho anh em xem thử lời lỗ đây Đồ chắc lỗ sắp mặt rồi à, chục bình thiên thuốc lộ cho 400 xu hai chục bình tiên thua lộ một bình hai trăm xu thì à, hai chục bình là bốn trăm xu cộng với à, bốn bình à, bốn bình quốc tiểu đại 800 xu rồi này lỗ sắp miệng nam 8 xu k hai rồi k hai kèm với ngựa 500 xu là một k bảy rồi kèm với cái bánh này 500 xu bánh tiềm năng 500 xu đúng một bánh tiềm năng luôn hai hình hai va viên tinh hồng là một viên ba rưỡi đây

3020 cộng 900 là 4001 4150 4150 4150 là cái này là ba cái này năm 300 xu cộng 300 xu là 4450 450 cộng với hai là bài boss 400 xu rồi này lỗ số mặt luôn à, này không có gì luôn em ơi 4850 4850 cộng với cái này 500 à, cá nhân 500 xu cộng 500 cá nhân là 500 xu 5.300 cộng với một cái hỗn minh thạch 500 xu nữa là 5.800 rồi xong đất bóng nhân hồ luôn ạc này trời ơi 11 kim 11 kim anh được thu là được 5.800 trời ơi không hở nhỏ hơn được em ơi vái chướng thiệt đúng được 5.800 thôi à, năm lỗ lần gần 5 kim <laughs> đồ mã này má anh em anh thơ mà anh gặp chúng mày này to luôn nè trời lộn cái lỗ đúng đem kim luôn nè gơ hồn thiệt đen quá đen luôn anh không thể nào ra được gì luôn nè rồi ok tiếp tục à, video này khải sẽ tiếp tục anh em bình tiền vạn cho úp cấp luôn em ơi khải dự đoán là úp cấp 98 rồi em ơi rồi vô à, nhỏ thiệt sự luôn em ơi úp 98 rồi chắc đủ luôn một đôi giày cái này quá đen nè đen không nghe mi luôn nghe mi anh thu được 11 kim trả lỗ bao nhiêu con này thua quá lỗ quá trời một đúng một cái tiềm năng 5 điểm vãi chướng quá nhỏ một cấp 98 rồi hết luôn ui cục 200 nữa còn 200 không rồi anh cái này thu được à, cái này à, một kim rưỡi rồi 500 cá nhân nữa thu được hai kim thu được hai kim thì lỗ lỗ event này 5 kim hơn nữa nè chung là hai event à, cánh hết à, mất hết 10 kim đó nói chung là anh em anh em ăn event đó thì nó up cấp cho anh em rất là nhanh anh em chỉ tốn nếu mà thiệt sự lỗ thì chỉ lỗ tầm 5 đến 7 kim cao lắm là 10 kim thôi nhưng ở video này khải lỗ 10 kim cả hai event khải lỗ 10 kim đó còn như à, video trước thì con em mi thì khải lỗ chỉ tầm uh, ba bốn kim thôi bốn kim này còn bốn kim này còn tầm hai trăm rưỡi việt nam đồng thôi đổ khoảng hai trăm rưỡi việt nam đồng thì chúng ta ốp được hai cấp rưỡi nè anh em cứ nghĩ đơn giản hai cấp rưỡi biết khi nào được nè ở server này cái cấp chua lắm nè hai cấp rưỡi là một cái gì đó nó cực kỳ khó khăn anh em nói chung thì anh Evan thì xác định em là một lời hai lỗ đen lắm mà lỗ sắp mặt thôi nè đó như khả là ở video này lỗ sắp mặt lỗ gần 10 kim 10 <laughs> kim anh hết 19 kim anh hết 19 kim mà thu vừa rồi lại là uh, Evan Tiền Vạn thu được 6 kim và Evan này thu được hai kim thì Evan uh, thì Khải tổng tổng cộng Khải thu được là uh, gần 8 kim thu gần 8 kim thì Khải lỗ Khải lỗ 11 kim là Khải lỗ 700 nghìn ở video này đó. anh Evan lỗ anh Evan lỗ lỗ nặng luôn ở video này lỗ nặng luôn rồi anh em xem video đừng quên đỡ lại cho Khải like chia sẻ ngồi chơi và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và hãy xem like trực tiếp vào lúc 7 giờ 30 tối hàng ngày anh em ơi Chúc anh em một ngày mới vui vẻ và xem video. Đừng quên like, chia sẻ, ủng hộ. Khả sẽ cố gắng ra những video tiếp theo anh em xem nha. Bye bye.